rất là nhiều mẫu mã và giá cả phù hợp để các bạn có thể tham khảo và lựa chọn thì đầu tiên đây là bếp số 1 đây là bếp hiệu Paloma bếp có model là IC330SB đây là bếp mặt chán men chống sức chống chày bếp số 1 giá 1 triệu 6 đây Paloma tiếp theo bếp số 2 cũng là hiệu Paloma bếp có model là IC330SF bếp này cũng có giá là một triệu sáu đây bếp số 2 ở phía trên đây tiếp theo là bếp số 3 hiệu bếp là Rinnai bếp có model là KG560L bếp này nó có giá là 2 triệu đây là bếp mặt tráng men chống xước và chống chày tiếp theo là bếp số 4 hiệu bếp cũng là Rinnai đây model là VH56BL <clears throat> thì bếp số 4 này nó có giá là 1 triệu 7 bếp mặt tráng men chống xước và chống chày tiếp theo là bếp ờ, số 5 hiệu bếp là Paloma đem bếp là IC 330 SB bếp này có giá là 2 triệu cũng là mặt tráng men đây chống xước và chống chày tiếp theo là bếp số 6 hiệu bếp là Rinnai bếp của model là KGE 31NSBL bếp này có giá là 1 triệu 6 đây bếp số 6 có giá là 1 triệu 6 tiếp theo là bếp số 7 đây hiệu bếp là Rinnai bếp có mua đem là NTE 56CL bếp số 7 này có giá là 2 triệu đây đây là những cái dòng bếp ờ, nút xoay tôi vừa giới thiệu cho các bạn những dòng bếp dòng bếp nút xoay đây mặt chán men chống xước và chống chày ở kế bên đây tiếp theo đây là bếp số 8 hiệu bếp là Paloma bếp có đem là IC 800B bếp này là bếp nút nhấn đây nó có giá là 2,2 triệu bếp số 8 giá 2,2 triệu ở phía trên là bếp số 9 cũng là hiệu Paloma bếp có model là IC N86B bếp số 9 này nó có giá là 2,6 triệu đây ở phía trên đây là bếp số 10 cũng là hiệu Paloma đây là hiệu ờ, Rinnai bếp có model là RT660 GFTS Grip số 10 này nó có giá là 2,6 triệu. Đây. Đây là mặt tráng men, chống xước và chống chày đây. Ở phía trên bếp số 11. Hiệu bếp là Paloma. Bếp có model là BA N39B. Bếp số 11 này có giá là 2,6 triệu. Tiếp theo là bếp số 12. Hiệu bếp là Paloma, model bếp là IC N86BS. Đây, bếp này số 12 cũng có giá là 2,9 triệu đây ở phía trên là bếp số 13 thì bếp là Rinnai bếp có model là KGE M660FTS bếp số 13 này nó có giá là 2,4 triệu đây bếp này nó có những cái tính năng đây chọn nhiệt độ chiên đây rang xào và nấu nước sôi nấu cơm và nấu cháo đây bếp mặt tráng men chống xước và chống chày tiếp theo là bếp số 14 hiệu Paloma model bếp là IC 800B bếp này có giá là 1,6 triệu bếp số 14 mặt tráng men chống xước và chống chày đây đây đây là những cái dòng bếp nút nhấn thì các bạn có thể xem và tham khảo mà các bạn cảm thấy ưng bếp nào á các bạn hãy để lại bình luận dưới video này cái mã số bếp đây sẽ có nhân viên tư vấn và gửi hình chi tiết cho các bạn để các bạn ờ, xem kỹ hơn và tham khảo tiếp theo là bếp số 15 hiệu bếp là Rinnai đem bếp là RTS61AWG10RN đây là bếp mặt kính cường lực chịu nhiệt rất là tốt à, phụ kiện đi kèm sẽ là full inox thì à, với dòng bếp này á các bạn phải đặt nồi lên thì bếp nó mới cháy được đây bếp số 15 giá bếp là 8 triệu đây đây một cái dòng bếp rất là cao cấp ở phía trên là bếp số 16 hiệu bếp là Rinnai bếp có model là S650 VGAS thì bếp số 16 này cũng là bếp mặt kính cường lực đây chịu nhiệt rất là tốt giúp cho các bạn có thể dễ dàng vệ sinh chùi rửa tất cả phụ kiện nó sẽ là full inox đây là bếp này số 16 này có giá là 4 triệu Tiếp theo là bếp số 17 Đây bếp số 17 Đây là bếp này đến từ thương hiệu Haman Cũng có mặt kính cường lực đây Chịu nhiệt rất là tốt Đây đây là bếp hiệu Haman Nó có cái model là LW2251AL Thì ờ, bếp này nó có giá là 4 triệu Bếp số 17 giá 4 triệu Tiếp theo là bếp số 18 hiệu bếp là Rinnai đây mua tem bếp là RTAS66VCTSB bếp số 18 full inox full chức năng giá của nó là 4,8 triệu đây bếp đây full chức năng đây tiếp theo là bếp số 19 đây là hiệu bếp là Rinnai mua đem của bếp là RTS61AWGRN đây là bếp có mặt kính cường lực đây full inox và full chức năng thì đây là dòng bếp phải đặt nồi lên thì bếp mới cháy được đây là một cái dòng bếp cao cấp đây giá của nó là 8 triệu bếp số 19 ở phía trên tiếp theo là bếp số 20 cũng là mặt kính cường lực full inox và full chức năng hiệu bếp là Rinnai bếp có model là S660 VGAS đây đây là những cái bếp ờ, mặt kính mà tôi vừa giới thiệu đây ở dưới đây đây là một dòng bếp uh, từ số 21 hiệu Toshiba đây giá là 3,5 triệu bếp từ hiệu Toshiba châu tiếp theo bếp số 22 đây là một cái dòng bếp đây cao cấp đây hàng đây là hàng trưng bày đây các bạn nhìn thấy đây bếp nhìn rất là mới và đẹp đây là một dòng bếp đến từ thương hiệu Haman đây modem của nó là đây H1633A0WHV đây bếp số 22 có giá là 8 triệu đây phối đều có tặng và chế độ rang chiên thoải mái tất cả những cái dòng bếp của shop rẻ hơn khuyến mãi chúng tôi phân phối á, thì đều sẽ ờ, được tặng một bộ pin sạc và sẽ có tích hợp thêm cái chế độ rang chiên thoải mái thì vừa rồi á tôi đã giới thiệu một số dòng bếp của cửa hàng chúng tôi đây thì các bạn xem cảm thấy ưng ý mẫu nào thì các bạn hãy để lại cái ờ, bình luận á là cái mã số bếp đây sẽ có ờ, nhân viên ở cửa hàng chúng tôi để là số mã bếp số điện thoại và cái mã số bếp mà các bạn muốn tham khảo sẽ có nhân viên bên cửa hàng chúng tôi gửi hình chi tiết và tư vấn cho các bạn đây đây những mới biết tôi vừa mới uh, quảng cáo đây thì giờ thì tiếp theo giờ tôi sẽ tiếp test một con bếp đây đây tôi sẽ test một con bếp dành cho thị trường nào chị Nhật thì uh, chị biết là Rinnai bếp có model là KGM563BE thì uh, đây là cái nội thất phía bên trong của bếp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 dưới bếp á, nhân viên bên cửa hàng chúng tôi sẽ bọc lưới để mà che chắn lại để phòng chống đi cái trường hợp là chuột nó sẽ vào bên trong và nó sẽ cắn phá điện chúng ta bếp này được xuất xưởng vào tháng 11 năm 2017 đây thì tính năng đầu tiên ở đây mà tôi sẽ thử cho tất cả các bạn được xem á, là tính năng khóa ga khi mà lửa tắt tôi sẽ mở cùng lúc là cả ba bếp đây đây là hai bếp nấu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 cho đến hai trăm rưỡi thôi thì bếp nó sẽ không thể nào mà phá ra được thì ở cái chế độ bình thường á thì cái que cảm biến này nó chỉ chỉ được nhiệt độ hai trăm rưỡi độ thôi thì nó sẽ tự động khóa ra nên khi ờ, mà các bạn chế biến những món món mà cần nhiệt độ cao á các bạn rang như là xào á thì có một số bếp á nó cũng thiết kế cái tính năng rang xào ở đây thì nó sẽ đẩy cái nhiệt độ ở đây từ hai trăm rưỡi lên đến 300 độ nhưng mà bếp nó vẫn sẽ khóa ra khi mà đạt đến 300 độ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 một số loại pin tốt hơn như là Panasonic, Toshiba, pin Maxell thời hạn sử dụng sẽ kéo dài lên đến, đến từ 30 đến 40 ngày nhưng mà những cái loại pin này khi mà các bạn sử dụng cho biết là nhật thì nó sẽ rất là kém nên là các bạn cũng ờ, không có nơi sử dụng thì bên cửa hàng chúng tôi á cũng có bán kèm đây cũng có bán kèm theo loại pin đây đây là cái loại pin đi theo bếp từ bên nhật về thì với cặp pin này á, bên cửa hàng chúng tôi bán với giá là 50 000 một cặp thôi thì ờ, các bạn có sử dụng được khoảng ờ, từ 4 cho đến 5 tháng đây cửa hàng tôi bán kèm đây còn ờ, để mà khắc phục vấn đề về pin á rồi hai biết đã cao đây nên là ngọn lửa đã tự động giảm nhỏ lại rộng bên đây, ờ, trái của tôi đây là 330 còn bên phải đây là 200 ờ, tư đây thì nó sẽ tùy vào cái vị trí cái quay cảm biến á nó tiếp xúc lại đáy nồi nó sẽ cho chúng ta cái nhiệt độ khác nhau thì để các phục vấn đề về pin như ban nãy tôi đã nói á khi mà khi mà các bạn muốn có hàng các bạn sẽ ở đây một bộ pin sạc nó sẽ bao gồm ở đây là một pin sạc như thế này bắt buộc mà đi kèm với nó là một cái lò xo đây và một cái ờ, một tấm sạc đây với đoạn dây dài 3 mét thì các tuổi thọ của pin pin sạc này á nó sẽ vào khoảng là từ 3 cho đến 4 năm mỗi khi mà sạc đầy pin các sẽ có sử được khoảng từ 2 cho đến 3 tháng giới thiệu công tắc rang hả rồi anh giới thiệu chế độ rang thoải mái em em hiểu xong rồi đây bếp nó đã uh, phá ra đây sau tiếng năng nước cạn nồi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 khi mà các bạn đang sử dụng mà thấy đèn hiển thị ở đây nó chớp ánh sáng đỏ thì có nghĩa là pin đã yếu rồi đây biết đã phá ra cho tính năng nước cạn nồi đây đây biết đã phá ra công tắc thì vẫn mở bình thường thì ở cái viên pin sạc này ở đây thì nó sẽ có là hai cực đó chính là cực âm và cực dương bên cửa hàng chúng tôi sẽ làm dấu cộng và dấu trừ ở dấu cộng này là cực dương và dấu trừ là cực âm thì khi mà các bạn lắp pin vào bên trong á, các bạn lưu ý á,